Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Amona Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những mẫu cỏ bản Cỏ bản truyền thống, cỏ bản thường nha Mình sẽ à, à, sử dụng nền móng màu đen Sau đó mình sẽ phẩy một cái nét cong Tiếp theo một nét tiếp theo giống y chang như vậy luôn Rồi đối xứng của bên này mình cũng vẽ một cái à, nét cong như thế Nhìn là các bạn biết là mình sẽ tạo một khối hình tròn trước đúng không? đây là một cái bông ha cỏ bản thì mình vẽ bông là nhiều đây là cỏ bản thường nên các bạn tán bột thật nhanh và vẽ thật nhanh thì nó sẽ uh, cái cái cái nét của nó sẽ được mướt được mịn hơn được bóng hơn còn nếu như các bạn để một lúc bạn mới vẽ thì cái nét của mình bị khô và nó sẽ bị sần sùi nó không còn đẹp nữa nên mình nhanh tay một tí nhá còn nếu vẽ treo thì dễ hơn vẽ treo các bạn muốn để lâu bao nhiêu cũng được trừ khi mà uh, phải hơ thì treo mới khô thôi còn nếu không hơ thì nó sẽ không khô còn đây là cọ bản thường vẽ bằng bột màu nước nên đòi hỏi cái à, tay của mình phải nhanh lên một chút xíu nhấc cọ lên là mình vẽ liền khi các bạn vẽ được cọ bản rồi các bạn uh, quen tay rồi về môn cọ bản rồi á thì các bạn vẽ những cái cọ khác rất là dễ nha vì sao Na vẫn hay hướng dẫn các bạn vẽ cọ bản vì nó là truyền thống và nó à, là cái cách để cho các bạn luyện tay uh, luyện tay của mình nó được cứng hơn nó được uh, nói chung là vẽ nó được xuất sắc hơn rồi khi các bạn buông cái cọ bản ra các bạn vẽ những cái cọ khác thì cảm thấy nó rất là dễ đấy những fan hâm mộ cọ bản thì các bạn vẫn có thể tìm đến những cái mẫu uh, cọ bản uh, ảo đẹp mắt mình vẫn có thể vẽ cho khách và nhiều khách ừ, rất là thích cọ bản đấy rồi ờ, mình uh, Mona luôn nhắc là khi các bạn tô lại thì các bạn phải đợi nó khô rồi các bạn mới tô lại nhé các bạn để ý là khi những cái cánh ở ngoài là mình sử dụng màu vàng à, màu vàng bằng đất đấy còn những cánh bên trong thì mình sử dụng màu tím và màu trắng các bạn để ý này đấy mình pha lẫn nhiều màu để có thể là mình có thể tạo ra nhiều hiệu, hiệu ứng á. các bạn cũng không cần thiết phải là sử dụng một màu mình thích màu nào đó thì mình cứ pha vào mình cứ test thử lên nếu mình không ưng ý thì mình có thể vẽ lại bằng mẫu khác Nếu như bạn mà không để cái nét của mình nó khô mà mình đồ lên mình vẽ nó sẽ bị lem màu lắm nha Nhìn nó sẽ không được đẹp mắt Kết thúc của cái cánh cuối cùng lúc nào nó cũng ôm từ hai cánh nhá Cánh bên trái và cánh bên phải nó phải ôm lại Sau đó thì mình sẽ vẽ ở phía bên trong này cái này các bạn để ý đi mỗi lần mà những mẫu à, vẽ cỏ bản thật ra nó không cầu kỳ thật ra nó nhiều nét nhưng nét nào nó cũng giống nhau và những cái video mà Mona đợt trước Mona có quay một khóa cỏ bản 14 video chi tiết dành cho những người mà bắt đầu học neo, học vẽ và những người mà bị mất căn bản hoặc bạn các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu mới từ bên Mona Neo từ cái cách dạy riêng của Mona thì các bạn có thể tham gia vào trong cái nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Ngamuna ở trên Facebook đó nha các bạn bấm trên Facebook vẽ móng nghệ thuật cùng Ngamona nó sẽ ra cái nhóm đấy và các bạn tham gia vào thì Mona có để sẵn tới 14 cái video cái cách sử dụng uh, dụng cụ như thế nào và cầm cọ như thế nào pha bột ra làm sao đó sẽ hướng dẫn các bạn vẽ từng nét từng nét và giáp thành lại một cái bông như thế nào nó sẽ hoàn chỉnh hơn Ờ, từ cơ bản đến nâng cao dành cho những người chưa biết gì hoặc là thích cọ bàn nhưng học rất là nhiều rồi nhưng mà không có vẽ được á thì cứ vào trong nhóm đấy đảm bảo các bạn sẽ vẽ được nhiều người vẽ được lắm rồi càng vào trong này thì các bạn hãy ờ, nắn nót cẩn thận một chút xíu tại vì uh, vô trong á nó khó vẽ hơn và nét nó nhỏ hơn đó bây giờ mình lại điểm thêm những cái cánh lá màu xanh xanh đậm và xanh xanh lợt thêm chút màu vàng à, chanh ở phía bên ngoài nữa nhớ là mình phải tô lại nha nếu như mình không tô lại nó sẽ bị mờ và hơi sọc sọc các bạn thấy không mình điểm thêm lá này cái này các bạn có thể sử dụng treo vẽ treo được nha đó vẽ treo thì nó sẽ dễ hơn các bạn để bao lâu nó cũng không khô trừ khi mình đưa vào máy hơ thì nó mới khô thôi cọ Mona đang sử dụng mọi người hay hỏi là cọ này là cọ đen số 3 nha ở ngoài thị trường thì nó có rất là nhiều loại cọ giống y chang như cọ này nhưng các bạn lưu ý là các bạn phải mua đúng loại cọ thì nó mới mềm nha còn không nó rất là cứng nhiều bạn hỏi tại sao mà mà em sử dụng cọ y chang của cô mà nó cứng em không có điều khiển được nó vẽ được cái bông hay cái lá theo đúng ý của mình à, chụp hình lên thì Mona nhìn thấy cái lông cọ rất là vàng nó vàng như vậy là sợi công nghiệp á nên là rất là cứng nên các bạn lưu ý nha nói chung là mình cứ sử dụng nhiều cái để mình mới uh, có kinh nghiệm được đấy có cả những loại hàng tốt và loại hàng không tốt không phù hợp với mình mình sử dụng nhiều thì sau này mình sẽ có nhiều kinh nghiệm uh, về cách lựa chọn dụng cụ đó các bạn nhìn thấy mẫu lên đẹp chưa cũng có một nét thôi nó không quá nhiều uh, kiểu vẽ khác nhau nó cũng có một nét uốn lượn như vậy thôi quan trọng là cách tán bột của các bạn nó phải chuẩn thế nên là video 14 video ở trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Amona đấy thì có dạy các bạn cách tán màu chuẩn luôn khi các bạn tán màu chuẩn rồi các bạn lên mẫu lỡ mẫu nó có sai chút xíu nhưng mà bạn vẽ nó vẫn rất đẹp nha còn nếu các bạn vẽ mà rất đẹp rồi nhưng mà các bạn tán màu bột nó không màu đẹp thì các bạn vẽ đẹp cỡ mấy thì mẫu lên nó cũng không có được chuẩn và không được mướt đấy. bây giờ mình sử dụng cỏ râu này cọ bản thì lúc nào cũng đi liền với cọ râu để mình uh, viền hoặc mình uh, vẽ hoa văn xoắn ốc này nọ lên điểm nhấn lên để cho nó sáng cái mẫu của mình lên gần xong mẫu rồi đấy mình phải thêm vô ở phần giữa những chiếc lá này đấy mình viền nhẹ thôi ha cái cắt viền rồi cách sử dụng râu mona cũng hướng dẫn rất chi tiết ở trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng ngamona được miễn phí hoàn toàn là các bạn cứ vô học thoải mái rồi, mẫu cỏ bản 3D đã xong. Chúc các bạn thực hiện thành công và nhớ đăng ký kênh của Monanel nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.